đề cử album của năm Đáp với Musa 2 Vĩnh Linh Dramatic Vườn Hà Nội và em khi thu chấm Đông Sai Đức Tuấn Sài Gòn view Hồ Trung Dũng Mít Võ Thị Thanh Hồ Trung Dũng Stardom Vũ Cát Tường tinh thần sa ngã của Lan Hương. Xin được mời nhạc sĩ Minh Châu và nhà báo Trác Thúy Miêu sẽ ra sân khấu để công bố giải thưởng album của năm. Thank you. À, kính thưa quý vị, à, để thực hiện một album đó là một cái ao ước cũng giống như một cái điều đòi hỏi rất nhiều tâm huyết của một người nghệ sĩ. Bởi vì khác với một ca khúc hoặc là một MV đơn lẻ, một album à, thì người nghệ sĩ khi mà thực hiện nó họ muốn là nó thể hiện được với nhiều bài hát, nó thể hiện được ở nhiều góc cạnh khác nhau để mà công chúng nhận rõ được cái hình ảnh của người nghệ sĩ khi ra album. Và chắc chắn là à, tôi thấy là đến thời đại hiện nay à, thực hiện một album những cái điều khó khăn nó cũng giống như 20 năm trước Châu và các nghệ sĩ đã từng thực hiện nghĩa là từ chất lọc à, bài hát rồi lên ý tưởng rồi thể hiện nó và thực hiện một album gồm nhiều bài hát những điều khó khăn đó đến nay vẫn còn nguyên vẹn như vậy nhưng một điều an ủi đối với các nghệ sĩ là khi chúng ta có một album thậm chí là một album in ra bằng tay thì người ta vẫn có thể đặt lên trên kệ dĩa và 20 năm sau 50 năm sau người ta vẫn với một cái ờ, với một cái món giống như một cái món quà bảo tồn bảo tàng vẫn được đặt trên kệ dĩa một cách rất là trân trọng và những cái điều tinh tế đó những cái đẹp của album thì tôi nghĩ là sẽ cần một cái người diễn giải kỹ hơn về tinh tế và cái đẹp sau xin nhường lời cho bạn Trắc Thúy Minh Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Minh Châu. Chúng ta có thể thấy là từ những cái giải trước đây trong đêm hôm nay thì cuộc chơi Cống hiến đã là một cuộc chơi của âm nhạc đại chúng. Nhưng đặc biệt vinh dự cho chúng tôi khi đứng ở đây trong một hạng mục mà không còn ranh giới giữa đại chúng và hàng lâm qua phong cách và chất liệu sử dụng cho các album của các nghệ sĩ với những tên tuổi đã xuất hiện trong giải cống hiến kể cả 12, 13 năm trước như Chad với Moza, với Đức Tuấn và với cả những tên tuổi trẻ. Và phong thư quyền lực đang nằm trong tay Trackie Mill, cuộc chơi giữa hàng Lâm và đại chúng liệu đã thật sự xóa nhòa ranh giới hay chưa xin phép được công bố và chúc mừng Ooh. Oh wow album là những tác phẩm đòi hỏi người nghệ sĩ cùng ekip của mình phải chơi cuộc chơi vong thân cuộc chơi vong thân đó không chỉ là tài chính mà còn thời gian cuộc chờ đợi cho một cuộc nói chuyện xuyên không tiếp nối có thể kéo dài đến 12 13 năm xin được chúc mừng nữ ca sĩ Mỹ Linh với thực ra chắc tôi yêu biết không nó là 15 năm từ chat Moza đầu tiên và cho đến năm nay là năm thứ 15 năm của giải công hiến à, thì uh, năm đầu tiên của giải công hiến thì chat Moza một cũng đã được giải rồi và sau 15 năm thì uh, chat Moza 2 lại được giải một lần nữa thì rất là tiếc là hôm nay uh, Mỹ Linh cùng với nhạc sĩ Anh Quân không có mặt ở đây thì uh, tôi cũng um, chân thành cảm ơn các nhà báo đã qua 15 năm vẫn tin tưởng ở ekip chúng tôi và ủng hộ ekip chúng tôi và nhân dịp 15 năm của công hiến thì ờ, tôi cũng xin ờ, thay mặt ekip ờ, cảm ơn các nhà báo 15 năm và uh, hy vọng rằng là giải thưởng này sẽ được đến tay Mỹ Linh và anh Quân ngay trong đêm nay để cùng chung vui với tất cả mọi người. Cảm ơn các nhà báo. Xin cảm ơn việc chia sẻ của nhạc sĩ Huy Tuấn. À, xin cảm ơn nhà báo Trác Thúy Miêu cùng với nhạc sĩ Minh Châu và một lần nữa xin được chúc mừng nữ ca sĩ Mỹ Linh với album Trap với Moza 2.